Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy ấn like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Thì ờ, trước tiên mình xin chúc mừng anh em trong nhóm đã hấp full được mã kèo ham cộng 1 cùng với mã xỉu 2.5 cả chặn trong trận đấu giữa Chelsea với ham tối hôm qua thì anh em nào muốn vào nhóm cùng đồng hành và tham khảo các mã kèo ở các trận đấu sắp tới hoặc muốn tìm một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em và trong video này mình sẽ nhận định cho anh em ờ, cặp đấu sớm thuộc vòng thứ 21 tại Syria giữa Spezia và Napoli. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 18 ờ, giờ 30 tối hôm nay. Đội chủ nhà Spezia sau chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp tại Syria với 3 trận hòa và hai chiến thắng thì ờ, đội bóng này đã phải nhận liên tiếp 3 thất bại ở 3 trận đấu gần đây thì ờ, một thất bại trước ờ, Atalanta với tỷ số đậm 5-2 tại giải đấu ờ, ba Italia và hai thất bại cùng tỷ số 0-2 trước Roma và Bologna tại Serie A. Thì sau chuỗi trận thi đấu không tốt thì hiện tại đồng quân của huấn luyện viên Luca Gotti đã tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Serie A với 18 điểm có được sau 20 vòng đấu. Đội bóng này chỉ còn kém đội xếp sau là Verona thuộc nhóm gất hạng với 5 điểm cách biệt mà thôi. Và với ờ, phong độ kém cỏi hiện tại lại phải tiếp đón ứng cử viên vô địch Napoli với 53 điểm trên bảng xếp hạng thì ờ, chắc chắn sẽ rất khó để ờ, Spezia có được dù chỉ một điểm trên sân nhà. Thì anh em cũng thấy đấy, khoảng cách hiện tại giữa hai đội lên đến 35 điểm cách biệt, chỉ xem qua những con số thôi thì cũng đủ biết kết quả trận đấu này sẽ như thế nào rồi. Thì chỉ có phép màu mới khiến cho đội chủ nhà có điểm ở trận đấu đêm nay thôi, thật sự là rất khó cho Spezia còn nói về đội khách Napoli, đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A với 53 điểm và đang bỏ xa top 2 là Inter Milan tới 13 ờ, điểm và gần như 80% ờ, chức vô địch tại Serie A sẽ trong tầm tay của huấn luyện viên ờ, Spalletti <coughs> và Napoli cũng sẽ được ghi tên trong lịch sử Serie A khi thắng đến 17 trên 20 trận đầu tiên của mùa giải. Thì ở vòng đấu trước, Napoli cũng nhẹ nhàng vượt qua Roma với tỷ số 2-1 trên sân nhà thì kết quả này cũng đồng nghĩa rằng Napoli đã thắng 4 trận gần nhất tại à, Serie A với tổng tỷ số là 11-2 và bàn thắng thứ 51 ở châu Âu của Victor Osimhen đã mang về à, điểm số thứ 53 cho Napoli trong giai đoạn 1 của mùa giải và đây cũng là một phản ứng gần như ngay lập tức của Napoli sau khi để thua trước uh, Cremonese ở Coppa Italia dù cho Cremonese thậm chí còn chưa thắng nổi một trận nào ở Serie A và Napoli cũng đang có cơ hội lớn để kết thúc khoảng uh, thời gian khô hạn danh hiệu đã kéo dài lên đến 33 năm và trong lịch sử đối đầu ở 4 trận gặp nhau gần nhất thì đội khách Napoli nắm hoàn toàn lợi thế với 3 chiến thắng và chỉ nhận một thất bại trước uh, Spezia trong đó có hai trận thắng cách biệt lên đến 3 bàn trên mỗi trận à, một ít thông số khác cho anh em tham khảo như là 5 trong 7 trận đối đầu gần đây cặp đấu này kết thúc uh, trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên và Napoli là đội bóng mở tỷ số trước ở 6 trong 7 trận đấu đó và mình sẽ cho anh em ờ, tham khảo về đội hình ra sân dự kiến của hai đội trận đấu này Spezia ra sân với sơ đồ 352 và đội chủ nhà sẽ thiếu vắng đến 7 ờ, cầu thủ do chưa bình phục chấn thương Ngược lại thì, thì ờ, đội khách Napoli ra sân với sơ đồ 433 quen thuộc và đồng quân của huấn luyện viên Paletti sẽ có đầy đủ nhân lực và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào và hiện tại thì Napoli được nhà cái đánh giá rất cao ở trận đấu tối nay khi mà đưa ra mức kèo chấp lên đến 1.5 cả chặn và 0.5 ở hiệp 1 cho đội khách. Với mã kèo này anh em cứ vào ờ, kèo trên Napoli chấp cả chặn cộng hiệp 1 thì mình tin là trận đấu này sẽ không có cơ hội nào cho đội chủ nhà khi phải tiếp đón một uh, Napoli rất toàn diện ở thời điểm hiện tại và anh em có thể vào thêm mã kèo uh, tài xỉu bàn thắng cả chặn uh, 2.75 ở trận đấu này vì uh, các cầu thủ trên hàng công của Napoli đang thi đấu rất uh, ờ, thăng hoa và khi chỉ phải tiếp đón công ngoài ngon như Benzia thì sẽ không có lý do gì để ờ, hàng công Napoli gia tăng thêm thành tích ghi bàn trận đấu này và mình sẽ chốt cho anh em thêm mã kèo tài 2.75 cả trận ngoài ra thì còn có mã kèo ờ, hai đội cùng ghi bàn cũng như kèo thẻ kèo gung và còn rất nhiều các mã kèo khác đặc biệt là các mã kèo này chỉ có khi anh em chơi trực tiếp trên trang thôi còn anh em nào chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn ờ, chỉ chơi được ờ, những kèo đơn giản như là kèo chấp với kèo ờ, tài xỉu cá chặn đấy chưa nói đến việc là bị mắc like và còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa nên anh em nào cần vào nhóm và muốn chơi nhiều mã kèo hơn thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi à, để anh em có thể lựa chọn thoải mái ra vào rất là nhiều các mã kèo khác mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, cao tiếng soi kèo